Còn tới thằng này nó ba chạy <laughs> Hay sao? Hai, ba Mình cùng nhau đóng băng Chưa giây phút chúng ta chia xa Thời học sinh lướt qua Nhanh như giấc mơ không trở lại Mình phải trải qua Và được đó mà còn mình sẽ lớn Sẽ đi trên những con đường

chia xa thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại mình phải trải qua và đừng khóc mà bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới à bạn có nhớ đến lúc lâm không bị kiểm tra một đứa học nhà cả chết luôn rồi có nhớ đến lúc ta trong chưa giây của chúng ta chia xa Cởi ở dưới sông con đây khoảnh khắc thiên linh lúc này để đừng quên lá để đừng phái nhà để lần cuối ta bên nhau sẽ kéo dài mãi mãi mình cùng nhau đóng băng chưa giây của chúng ta chia xa Cởi học sinh lướt qua nên như giấc mơ không trở lại mình phải trải qua bạn đừng khóc mà bọn mình sẽ lớn sẽ